Kính thưa các quý vị, hôm nay tôi tập mà bài Ba quan mời chầu. Sau đây là Vũ Hoa và Thăng Thư thể hiện bài Ba quan mời chầu. Kính mời tất cả các quý vị cùng thưởng thức. hội khó cái hoang cái mang tâm trong ngôi bên đầu tình lành anh cả anh ai nay đây ơi cô cả cô ai nay đây ơi ba quan một chiếc là chiếc thuyền rồng có hồi hội có cái công cái công đi tìm ôi đầu tình lắm cô cả cô hai vẫn còn công anh hai có biết gì thần ta vang đi một chiếc nhà chiếc điện thờ có về về với hội có bên trong có ai mỗi khi dấu tình rằng anh cả anh hai ở làng đôi cô cả cô hai ở làng tranh ba quan một chiếc là chiếc thuyền hành có về là vẻ vơi hồi có tay dành cái danh với đời cô về giàu đình cổ vai là đi chơi anh hai ba đi chơi ba qua đi ngô chiếc nàng chiếc điện nàng cổ hai vẫn còn cổ mây đậu đình cổ mây dầu đình ơi trên trời dầu ôi có đám mây xanh có con ngựa bạch chạy quanh vòng trời ôi đình đôi ta muốn lấy nhau trời nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa xe những nghi đôi bên nước mà che những cái duyên đã định trời xe thành cô bây giờ tình thành cô bây ba đầu rồi trời chỉ đạo trời chỉ đạo áo không quá vá vào áo tơi tình ơi tuổi lòng kiếp năm càng ơi dâu rằng lên ngược cuốn xuôi đi đã hôm nay dẫu tình rằng hôm nay dẫu tình ơi hôm nay dẫu tình rằng hôm nay dẫu xin mời ăn miếng chầu xanh chầu xanh cô chẳng che hồng chầu xanh cô chẳng che hồng đẹp thương dài thần tơ hồng trời rơi gà dạ, xin mời anh gà tầm này không ăn đi tầm này cho nhau bằng lòng chỗ này chỗ đến chồng tìm chỗ này châu tính châu tình hắn vào cho đỏ hắn vào cho đỏ mỗi mình mỗi ta miếng trầu là miếng trầu bạc anh còn con anh còn con ước gì ta được ước gì ta được làm con một nhà em già dạ, xin hết đó là bài ba gian mời chầu uh, do tất cả câu lạc bộ của chúng em thể hiện là xin hết ạ à.